Vâng, xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay mình thấy cái ở trong này có hai à, ổ gà, hai mẹ gà đang ấp Ấp à, thời gian này cũng đã nở rồi các bạn Gà thì ấp từ khi ấp đến khi nở là 22 ngày Đấy, Hôm nay thì mình thấy nó nó là đã nở rồi Bây giờ mình sẽ vào mình kiểm tra Đây là hai cái ổ gà Mình lót đây nó để ở đây và nó ấp, ấp sau 22 ngày nở ổ thứ nhất và ổ thứ hai nó cùng ờ, một khoảng thời gian giống nhau ổ nhất này thì nó có 13 trứng các bạn bây giờ mình kiểm tra nó ở 5 con rồi Đấy. trứng này chưa nở mình ờ, đây chỗ này đang vòi đấy các bạn làm vòi đây thì sắp nở nó sẽ ra vòi đây và nó sẽ mổ lên ra mình à, lắc lắc quả nào ôm là nó loãng trong nó rỗng các bạn thì mình loại bỏ đi còn cái quả nào nó sắp nở nó ra vòi sắp nở thì mình để lại đây như quả này ung này. quả này lắc là ung này các bạn ung thì loại bỏ nhá quả này ung này nói chung là lứa này nó không được tốt lắm bốn quả ung mười ba quả mà nở được ờ, năm uh, con bốn quả ung còn ba quả ổ bên này thì là 12 quả các bạn mình sẽ kiểm tra ổ bên này hai ổ gà này nó <clears throat> ấp cùng ờ, khoảng thời gian các bạn thì MB nó nở được 5 con rồi thì còn khoảng ờ, bên này 5 con còn 4 ờ, ờ, trứng nữa bên này 5 con còn 7 trứng nữa bên này ông mất 4 trứng rồi bây giờ <clears throat> bây giờ mình sẽ cho gà con xuống ổ và mình sẽ ghép lại ghép là hai ổ này thành một nhé các bạn nhé mình sẽ cho con nó xuống những con đang nở mình cho xuống và những con nào chưa nở mình để cho một mẹ ấp và một mẹ nuôi con mình sẽ lấy à, con nó ra cách ghép một hai con bốn con năm con rồi tương tự bên này mình sẽ lấy con nó xuống hai này ba này bốn này ừ. bên này bốn con ở bên này năm con mình sẽ cho con mẹ này xuống ổ luôn để nó nuôi ờ, con nó con này là nuôi và trứng bên này trứng bên này mình sẽ ghép sang bên này để cho con này nó ấp ấp tiếp tục ấp mình sẽ ghép sang đây để cho một con ấp và một con ờ, nuôi con nó mình sẽ ghép lại sau này nó nở hết rồi mình sẽ ghép lại thành một ổ như các bạn nhé Đấy. <clears throat> Bây giờ con này nó sẽ ấp tất cả trứng Đấy Ấp cả ổ bên này Và ổ của nó còn sót lại nữa. ấp Và cái đàn gà con này mình sẽ cho xuống ổ Đấy, đàn gà con này mình sẽ cho xuống ổ để để cho một mẹ nuôi mình sẽ thả vào cái cúp này để nhốt làm mái lại bây giờ mình sẽ thả gà con vào gà con trước khi thả vào mình bóc cái mỏ nó đi các bạn ở phần mỏ này Đấy. nó có cái vết như này các bạn bóc đi bóc đi thì sau này nó không cắn nhau nó không cắn mổ nhau rồi mình thả vào trong mẹ nó nuôi đây tương tự này cả hai con của hai ổ một con mèo này nó sẽ nuôi nó sẽ dẫn đàn con nó đi Đấy, đầu tiên thì <clears throat> mình phải nhốt lại các bạn mình đừng vội thả luôn mình nhốt lại để cho nó cứng đó sau đó thì mình à, sẽ thả một hai ngày sau mình sẽ thả ra và mình chờ <clears throat> mình chờ cái con gà kia nó ấp à, nở hết thì bắt đầu mình à, bắt đầu lại dồn vào đây mình ghép chung đây là 9 con đấy của hai con gà mình ghép chung nó vẫn ở với nhau Bây giờ mình sẽ cho chúng uống nước Cộng với cái thuốc uống này các bạn Thuốc uống gia cầm Đấy, Thì cho chúng có nhiều cái vitamin với sức đề kháng tốt hơn Pha vào nước Cho cho, cho nó uống Cộng thêm là cho cám để cho nó ăn mình ốm đây thì không cần phải bóng điện các bạn có ánh nắng này nó cứng cáp rất là tốt để nhốt nhốt gà mái nhé các bạn nhé nhốt gà mái với gà con khoảng vài ngày thôi các bạn mới thả ra thì nó cứng cáp nó tự nhiên hơn các bạn thả luôn bây giờ con gà con nó yếu nó sẽ bị chết cái mẹ gà này nó ấp các bạn ấp ờ, nở được 8 con nữa Đấy, với một số trứng bị ờ, ung với lại nó không ờ, không nở ấy, thì mình loại ra bây giờ mình ờ, sẽ cho xuống ổ và ghép cùng với con ờ, mẹ à, bên kia đầu tiên thì mình ờ, sẽ nhốt con gà mái này lại các bạn vì gà mái nó theo con đấy nếu các bạn không nhốt lại thì nó theo con nữa đấy mình chú ra con kìa mình sẽ nhốt con gà, mái này lại cách đan là lồng gà đấy bây giờ mình sẽ buộc lại mình nhốt nó lại nó. Nhờ nhốt ờ, con gà vào cái lồng các bạn ờ, thật chắc chắn để nó không ờ, còn theo cái con của nó nữa và để cho một mẹ để nuôi con thôi gà này sẽ nhốt lại một thời gian sau thì mình thả ra thì gà nó sẽ à, đẻ tiếp các bạn nhé và nó không theo không theo con nó nữa hai mẹ nuôi một con là nó tạo cái sự xung đột bây giờ mình sẽ cho tám con này xuống ổ và mình ghép nó nở tám con đấy các bạn Đấy, nhìn xinh xắn chưa đáng yêu Đấy. lại ghép vào cái mẹ kia để cho nó nuôi còn à, các bạn vẫn phải về bóc mỏ nhé các bạn nhé bóc mỏ để nó tránh à, cái à, mổ lẫn nhau các bạn Đấy. mình sẽ bóc mỏ nó đây là rượu à, mình sẽ ngậm rượu và phun đây để cho nó bớt cái mùi các bạn gà thì nó à, nhận biết qua cái mùi Đấy, à, con gà cũ con gà mới cùng nó ấy, <clears throat> để tránh à, chờ bị à, gà mẹ nó mổ sau khi à, bóc mỏ xong các bạn thì mình cũng à, ngậm một chút rượu mình phun vào tắm gà con này cộng với chín con gà bên kia ấy các bạn để nó cùng một cái mùi để gà mẹ nó không phát hiện ra và mình ghép vào buổi tối nhé các bạn nhé Đấy, thì nó sẽ là đạt hiệu quả cao mình à, sẽ ghép vào đây cho mẹ này nuôi chín gà con này Đấy, mình à, ghép vào buổi tối nhé các bạn nhé và mình à, phun rượu để khử mùi và mẹ nó phát lên ra à, cứ để vậy cho gà mẹ nó nuôi thôi à, một hai ngày sau mình sẽ thả ra vườn là nó tự thích nghi theo tự nhiên một mẹ nuôi 17 con gà con luôn mình nhốt chung với anh An vịt lung tung luôn cho nó ăn